đề nghị bà con cánh trái các phải cứ từ từ đi bình tĩnh đi đừng vào đông quá ai có vào hết đây, từ từ đổ vào xe luôn đổ xe trả lại chai nhá không là trả lại chai hết nhá trả lại chai hết trả lại chai đây thoải mái hết rồi sẽ mua tiếp cho bà con ở đây hôm qua kia thầy là trả lại ra nhá không ai có hút thuốc nhá rồi đổ trong trả cát lại nhá